một La Mã lý thuyết. Một nhỏ đường trung trực của tam giác. À, đầu tiên chúng ta phải hiểu đường trung trực của tam giác là gì đã. Được không? Nào, cùng xem định nghĩa đường trung trực của một tam giác nhá. Trong một tam giác các con nhìn này, trong một tam giác, đường trung trực của mỗi cạnh được gọi là đường trung trực của tam giác đó. Vậy đường trung trực của tam giác là gì? Các con hiểu đơn giản, đường trung trực của tam giác là là đường trung trực của mỗi cạnh tam giác. Thế là xong đúng không? Đây, ta vẽ một tam giác ABC. Trung trực là vuông góc tại trung điểm thì vẽ trung trực của BC nhá. Đầu tiên lấy trung điểm của BC này. Dùng EK vẽ vừa học. Cắt nhau tại đây là đường thẳng D là trung trực của cạnh BC. Và D cũng là được gọi là đường trung trực của cạnh BC. Các con nhìn chú ý thầy nhá. Trên hình vẽ bên đường thẳng D là trung trực của cạnh BC của tam giác ABC